Một lần nữa xin chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với kênh trong buổi tối thứ ba ngày mùng một tháng 6 năm 2021 và chúc cho toàn thể anh chị em đang theo dõi video với một buổi tối thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn phát lộc phát tài. Và kết quả mở thưởng ở ngày mùng một tháng 6 đặc biệt về cho chúng ta ngay con kép 66 anh chị em nhé. Sau những chuỗi ngày bão kép liên tục thì ngày hôm nay nó đổ về cho chúng ta ngay ở ngày đầu của tháng 6 của con kép 66 và rất nhiều anh chị em đã mong chờ kem đủ về đấy thì ngày hôm nay đặc biệt ra con kết 66 về trong ta tổng 2 con ở đầu bảng lô tô ra ngày hôm nay thì ngay ở đầu bảng lô tô ở đầu tháng 6 thì đầu cho chúng ta bị vâm ở đầu năm đấy thì ngày hôm nay đường cầu lô ở đầu năm chúng ta là bị cầm còn đường cầu đủ về nhiều nhỏ nhất là ở đầu 2 mọi người nhé còn các đầu lô tô khác thì ta cũng phải chỉ là đồng điểm con những đường cầu lô về hai nháy thì chúng ta có con 2552, 2992 và đặc biệt là con 47 đổ về cho chúng ta ba nháy này. Ở đầu 8 chúng ta còn con 80 đây mọi người nhé. Và đường cầu lô cả cặp thì chúng ta có cặp 3663 đây. Tiếp đến là cặp 3773 này. Và một cặp nữa là cặp 2992 của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay với ba đường cầu lô về cả cặp trên thì một lần nữa mình xin chúc mừng tất cả những anh chị em nào mà đã chiến thắng được con kép 66 ngày ngày hôm nay và những anh em nào mà đã chiến thắng được với những đường cầu hai nháy với những đường cầu và cặp tỷ sinh chúc mừng tất cả mọi người còn trên video trong buổi tối ngày hôm qua thì rất tiếc là không thể lên video chia sẻ tất cả mọi người được nhưng trên zalo thì mình vẫn tiếp tục chốt cho tất cả mọi người ở trên zalo thì ngày hôm nay với con độc thủ lô một số là con 24 và cặp song thủ lô 5995 thì ngày hôm nay hai đường cầu lô trên việt zalo bên cái số số an đông chúng ta lại tiếp tục chiến thắng với con độc thủ lô một số 24 Do cặp sau lô 5995 là mình đã chốt cho những anh chị em nào vui chơi với những đường cầu lô. Còn đường cầu đề thì ngày hôm nay chúng ta cũng chiến thắng được đường cầu chạm 6 và trong đó có dàn đó là con kép 66 với dàn 8 số ở dàn chạm 6 trên Zalo bên cái chốt số an thông. Đấy, thì những anh chị em nào trong buổi chiều này hôm nay thì mình có chốt đường cầu đề chúng ta là ăn được cầu đề với con kép 66 thì chúc mừng tất cả mọi người nhé. Đấy, trên video thì rất tiếc mình không chia sẻ cho tất cả mọi người còn trên Zalo chúng ta phải tiến thắng được đường cầu đặc biệt phong cách 66 và hai đường cầu lô 24 và 95 đấy chúc mừng tất cả mọi người nhé Vậy nếu mọi người đang theo dõi video nhớ hãy để cho kênh những nút like hoặc để những lời bình luận để kênh chúc mừng tất cả mọi người và sau đây thì không để tất cả mọi người chờ lâu thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề trong buổi tối ngày hôm nay trong buổi tối ngày hôm nay sẽ chia sẻ với tất cả mọi người những đường cầu vào ngày mai thì đường cầu vào ngày mai thì chúng ta sẽ có như sau và mình sẽ chia sẻ tất cả mọi người những đường cầu lô trước tất cả mọi người nhé. Thì đường cầu lô của chúng ta sẽ có như sau. Thì nó sẽ bắt đầu chạy từ ngày 31 tháng 5 mọi người nha. Chạy từ ngày 31 tháng 5 thì mình sẽ lấy con đuôi ở giải nhất đó là con mày này. Và ghép lấy giải bảy đây thì g 4.1 thì chúng ta sẽ được đó là con kép 77 7 trừ con kép 77 mọi người nhé cho ngày mùng 1 tháng 6 luôn. thì ngày mùng 1 tháng 6 độc 7 trừ lô con kép 77 đối với cho chúng ta một nháy ở giải 3 đây đấy một giải ở giải 3 mọi người nhé tiếp đến thì ngày mùng 1 tháng 6 chúng ta sẽ có con 3 ở đuôi giải nhất và con 2 ở giải 7 thì chúng ta sẽ được đó là cặp bạch đồng lô đó là 3223 mọi người nhé bạch chủ lô cho ngày mai đấy bạch chủ lô 32 thì mọi người nhớ lót cho mình con 23 mọi người nhé đấy ngày mai bạch chủ lô 32 con đường cầu cặp xong thủ lô thì của chúng ta sẽ có ở ngày nó sẽ bắt đầu chạy từ ngày mình sẽ lấy ở ngày 30 tháng 5 mọi người nhé những đường cầu ngắn gọn tất cả mọi người dễ theo dõi hơn đấy những anh chị em nào mà muốn tìm hiểu thêm thì mọi người có thể mở qua và theo dõi đường cầu và mọi người so sánh lại nhé thì đường cầu ở ngày 30 tháng 5 sẽ bắt đầu có ở ngày 30 tháng 5 này mình sẽ lấy ở giải tư đây chúng ta sẽ có 4 đây mọi người nhé và ghép lấy giải 5 đây chúng ta sẽ có 9 này thì chúng ta sẽ được gặp xong thủ lô 1994 không ạ cho ngày 31 thì sang ngày 31 đây, thì cặp 4994 đổ về cho chúng ta một cái ở giải 7 đây mọi người nhé. Và ngày 31 tháng này thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy con 9 ở giải 4 và con 5 ở giải 7 này. Thì cầu sẽ báo cho chúng ta đó là cặp song thủ lô 5995 đúng không ạ? 5995 sau ngày mùng 1 tháng 6 đúng không ạ? Thì sang ngày mùng 1 tháng 6 đây Tàu của bà cho chúng ta 5995 nổ về cho mọi người một nháy đúng không ạ? Đây, mọi người nhé. Nổ cho chúng ta ngay một nháy ở giải tư. Và ngày mùng 1 tháng 6 thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy con 8 ở giải tư và ghép lấy con 9 ở giải 5 đây. Thì cầu sẽ có là cặp 8998 cho ngày mai. Đấy, với đường cầu cặp xong thủ lô xong thủ lôi cho ngày mai mọi người nhé là cặp 8998 cho mọi người tham khảo này đấy mọi người tham khảo cho mình hai đường cầu lô trên trong buổi tối ngày hôm nay cho ngày mai mọi người nhé đấy đó là con bạch thủ lô 32 và cặp song thủ lô 8998 đấy là hai vườn đường cầu lô trong buổi tối ngày hôm nay còn với đường cầu đề thì trong buổi tối hôm nay thì bên kênh có chia sẻ tất cả mọi người và kết hai chạm trong ngày cho ngày mai thì đó là chạm 2 và chạm 6. Khi chạm 2 thì chúng ta sẽ có các cặp cho ngày mai với dàn đề chạm 2 đó là 020, 232, 252, 262 và 22772. Và chạm đề trong buổi tối ngày hôm nay với chạm 6 chúng ta sẽ có các cặp đó là 060636656676 và 6886. Thì ngày hôm nay đề về chúng ta con kết tập 6 và tổng 2 đúng không ạ? thì ngày mai mình bên kênh cũng để cho mọi người lưu ý thì ngày mai mọi người lưu ý cho mình thêm tổng 6 vào ngày mai mọi người nhé đấy tổng 6 vào ngày mai nữa đấy vậy nên mọi người cân nhắc của cái tổng 6 vào ngày mai còn bây giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn lại với tất cả mọi người vào buổi tối ngày mai chúc cho ngày mai chúng ta lại tiến thắng được với những đường cầu lô và cầu đề mà bên kênh chia sẻ lên cho tất cả mọi người Mọi vâng, người, người lưu ý cho mình một con số trên video đây hoàn toàn là những đường cầu và khá chứ là đẹp đấy mà mình canh so được và chia sẻ đến tất cả mọi người nhưng cũng là hoàn toàn những con số công khai hàng ngày vậy nên mọi người có cân nhắc tham khảo thì mọi người ờ, có chơi thì cũng chơi với mức điểm vừa nhỏ đấy thì chúng ta lấy trà đá bia hơi thôi mọi người nhé còn bây giờ thì ờ, xin tạm dừng và hẹn gặp lại tất cả mọi người xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé